từ anh ờ, lấy cho nó cầm hoa mó có cầm mà ừ. ừ. Nếu em cứ lúc tới mình khó lấy ừ. ừ. Anh hết đấy là càng Sony Xperia Z L5 này Sony Xperia Z L5 rồi mình sẽ bấm nút bắt đầu và bây giờ mình sẽ thử unlock cái mở khóa này như nào ra tiếp theo next next chưa lập mới tài khoản iCloud đã bị tài khóa tài khoản iCloud các bạn chú ý đây là chạy Android 7 và bắt chúng ta phải nhập tài khoản iCloud em chứ cả mật khẩu cuối cùng ấy mật khẩu cuối cùng cũng mới chứ nó chỉ mi khẩu cuối cùng vài hình rồi mi mật khẩu email nào mấy chứ là ý gì mi chứ hình như chứ mang máng là hình như mi này chắc im một khẩu cuối cùng thôi một khẩu đâu ai ta tôm gan kiểu mình mỹ hồ kiểu như lâu lâu lâu cứ đại khái làm biệt trừ này khẩu đại khái cuối cùng ừ ví dụ như ví dụ như mật khẩu là tên em hoặc là biệt trừ ừ. này ừ. rồi mới mới mới, mới chứ lại này bạn quay lại này đó không, bị mất nó xác minh tài khoản iCloud và bây giờ mình sẽ quay trở lại này chọn đó, back lại và mình sẽ vào thông tin thông tin quan trọng có một số trường hợp ấy các bạn ấy vào thông tin quan trọng ở hệ đài Android thấp hơn Android 7 ấy thì các bạn là khi bạn vào đây các bạn bấm vào trong một số bất kỳ này sau đó các bạn có thể truy cập cái thiết bị web được hoặc là truy cập upset ở trên cái mạng để tìm kiếm nhưng mà hiện tại không thể truy cập bật bật qua cái à, truy cập được đó cho nên là nó vẫn họ vẫn bị lỗi quá tài khoản yeah đó, không thể truy cập vào web để bật ra cái cái trình duyệt Google Chrome để chúng ta tải cái à, một số chương trình một số chương trình uh, uh, cái chương trình tool để chúng ta cài vào trong máy để chúng ta mới có thể là uh, unlock được đó nó bắt xác minh ạ bây giờ mình nhấn một số bất kỳ mình không nhấn cũng được sau đó mình vào phần khác sau đi mình bật sang cái tiếng Việt đi tiếng Anh à, tiếng tiếng tiếng Anh đi tiếng bạn bấm vào tiếng Việt này bạn nào chọn ngôn ngữ chọn ngôn ngữ nữ ngôn ngữ của Hoa Kỳ này yeah. Dạ. get that so upset chấp nhận chọn set up new đó check info bây giờ các bạn bấm vào đây sau đó bạn kích vào trong phần nâng cao vào phần mo trong phần cài đặt đấy về chúng ta sẽ chui vào máy bên trong Nhánh vào, vào xe Quick cây Các bạn chọn xe Quick ở phần email các vâng bạn xe Quick ở phần email và các bạn bấm ship là bỏ qua sau đó các bạn thêm một tài khoản lưu ý là thêm một tài khoản ở đây ấy. bây giờ chúng ta bắt buộc phải chui vào bên trong máy để tải cái ứng dụng để tải cái ứng dụng về chạy cho máy luôn nhờ đó tải cái ứng dụng về chạy cho máy mà à, hiện tại ấy, cái máy này chúng ta không thể truy cập từ cái uh, ờ, USB à, sorry không thể truy cập từ cái um, uh, bộ nhớ từ máy tính để copy cái file uh, um, file unlock về cho máy này được bắt buộc là chúng ta sẽ phải làm cái phương pháp này thì chúng ta mới chạy được bạn hiểu rõ chưa ạ làm theo phương pháp này chúng ta mới mới mới chạy được các bạn bắt buộc là ở trong này các bạn không thể chạy tài khoản Google được các bạn chỉ chạy một số tài khoản khác ngoài tài khoản Google đúng không ạ các bạn có thể chạy tài khoản à, của Microsoft của Hotmail của Live Views mình có Yahoo vẫn có thể chọn Yahoo được nhiều đó ạ bây giờ điền tài khoản Yahoo của các bạn vào đây được chưa hoặc là các bạn tạo một tài khoản mới Yahoo ở thiết bị máy khác sau đó các bạn điền cái password cho cái máy của chúng ta sau đó các bạn set in set in máy ở mức này thì nó bắt cho chúng ta xác nhận lại thì mình sẽ xác nhận ở trên cái máy uh, thiết bị máy của mình đang đăng nhập trên cái thiết bị uh, thiết bị di động của mình thì có một cái mã ở đây là nó đòi hỏi là có cho quyền máy này truy cập hay không mình nhấn yết hoặc là các bạn cũng có thể là yết yết là cho quyền truy cập hoặc là các bạn có thể là gửi bằng cái mã số xác minh xác minh bằng số điện thoại do mình cài đặt hai bước ấy yeah. Dạ, sau đó các bạn chọn offset ở đây được chưa sau khi offset ở đây các bạn chọn lệch ở đây dạ sau đó các bạn nhập y uh, username của bạn username của bạn sau đó các bạn bấm chọn lệch lúc này chúng ta đã có một cái tài khoản ở đây và các bạn chọn tài khoản này và các bạn mà uh, me email sau đó đến cái thích email các bạn bấm vào nút tên hai chấm ở đây và các bạn bấm vào trong phần setting click vào trong phần setting cho anh Châu mình một tí sau đó các bạn sẽ bấm vào trong phần ba chấm và các bạn sau phần manager account được chưa sau đó các bạn chấm continue sau đó các bạn đã vào trong cái mục setting của máy Được ạ Mục setting của máy Dù các bạn reset lại máy Thì máy của chúng ta Các bạn bá vào trong cái chế độ factory reset Mặc dù các bạn reset lại máy Nhưng máy chúng ta sẽ không bị mất tài khoản Google trong được Được chưa ạ? Trong quá trình này ấy, chúng ta sẽ vào trong phần uh, thông tin của máy ở ba phone. Các bạn bấm ở tích ở bên build number khoảng 4 đến 5 lần, 6 đến 7 lần thì nó sẽ hiển thị đi developer option option lên. Được đó chưa ạ? Cái chế độ nhà phát triển đấy. Sau đó thì các bạn sẽ vào phần um, um, phần security các bạn sẽ vào trong phần security phần security là cái phần bảo mật của máy rồi chờ chờ mình một tí tí mình sẽ hướng dẫn các bạn vào cái phần security sau đấy các bạn vào phần lock phần security này được chưa các bạn sẽ bật cái tích cái phần ăn nâu suộc lên là không rõ nguồn gốc chọn ok và lúc này khi các bạn cào cài những app của APK ấy, thì máy của chúng ta mới nhận được sau đó các bạn vào trong phần app của máy vào app của máy các bạn chờ vài giây thì các bạn sẽ vào trong cái phần Google App sau khi vào Google App thì các bạn vào phần rưỡi này được chưa đó Notes và các bạn bấm vào cái dấu cài đặt này chỉ có cái ứng dụng Google App này các bạn mới chạy được bấm vào fill và các bạn no thank you sau đó ở trên này thì các bạn sẽ search đến cái ứng dụng của mình hoặc là search đến cái ứng dụng mà chúng ta đã để ở trên web của chúng ta đó alo alo vâng ờ ờ cánh hả sâu lưng quế đây tìm lại ờ cái điện thoại bác sửa đây đây ờ lúc nó tâm tâm bốn tiếng đây ma này ông ao đây thoải mái cáp sạc đây. ồ oh. ờ ờ không tám cho cái này máy lần ừ. có ừ. à sau đó thì các bạn sẽ Đầu tiên thì các bạn sẽ chuyển cái máy của chúng ta về chế độ duyệt ở chế độ desktop Nó hơi phức tạp một chút Duyệt cái trình duyệt của chúng ta về chế độ ờ, desktop Mình sẽ truy cập vào trong cái hệ thống ờ, kênh video của mình Mình đã để cái đường link để tải cái cái phần mềm này rồi Các bạn chú ý nhá Mình sẽ vào trong kênh kênh youtube của mình đó mình sẽ lợi dụng còn mình sẽ tận dụng các bạn cũng có thể làm theo phương pháp khác nhưng mà phương pháp này mình sẽ tận dụng là cái kênh youtube của mình mình sẽ truy cập từ cái trình duyệt đó rất là hay một mẹo ý tưởng rất là hay phải không ạ đó để lấy cái đường link đó tải về máy đó bởi vì là uh, Google nó cũng rất là thông minh khi hệ trên lên Android 7 nó khóa tất cả các uh, uh, nó khóa tất cả các server rồi chúng ta không thể unlock theo phương pháp đó được còn bấm vào trong phần này này và chú ý này kích vào đây sau đó các bạn chờ vài giây chờ nó nó rất là nó rất là lệ nó không truy cầu được các bạn ác chưa chờ nó một tí nào rồi mình sẽ quay trở lại nhá bây giờ mình làm sao mình có thể download được cái file đó về cài đấy mới phải là quan trọng đó mình sẽ chờ nó một tí à mình sẽ cho cái trình duyệt chôm vào đây đó chôm hiện tại nó không cho chúng ta chạy ở chế độ giao diện uh, desktop coi là chạy à, trình duyệt ở sorry đấy nó đó đầu hiện lên ở đấy các bạn rồi mình sẽ no đó thứ chính ạ bạn bấm vào phần request desktop đấy duyệt ở chế độ desktop duyệt web ở chế độ desktop ấy đó nó đã duyệt web ở chế độ desktop phải ạ và chúng ta ở trên uh, trình duyệt này chúng ta có thể đánh đánh đánh bất kỳ phải ạ đó mình nhấn hoặc là bây giờ các bạn có thể đánh cái trình duyệt kép của các bạn ở trên đây luôn các bạn hiểu rõ ạ đánh cái trình duyệt kép của các bạn ở trên đây luôn đó đánh cái trình duyệt dép trỏ đến cái đường link đường link ờ, cái gì các bạn đường link ờ, cái tài khoản của bạn ấy có cái có cái cái cái cái cái, cái bộ phần mềm đó các bạn hiểu rõ chưa click xuống này là các bạn bấm vào phần sau đây cho mình một tí bitby Bixby by bypass này mình sẽ xem cái ờ, từ nào bypass Android 7 bây giờ mình sẽ quay trở lại mình sẽ nhấn ở đây là bit dạ các bạn vào truy cập vào trong cái này bit ly à bit chấm ly chấm ly bit chấm ly gạch ngang bài bát bài bát cái này là cái tên do mình đặt thôi bài bát and dot and dot 7 cái tên này là do mình đặt được nhá là đó Android bypass 7 và nó sẽ mau trực tiếp đến cái trang của mình đó thấy chưa mau trực tiếp đến cái trang của mình và chờ vài giây nó hơi phức tạp một tí nhưng mà không sao sau đó các bạn sẽ đao cái phần đây là Android Android 7 chúng ta sẽ cài cái quick này đây là đây bên này là Android 6 mình chỉ cần chạy Android 7 thôi đó mà mình bấm chữ dorat dorat nào gì nha đó. update update cái chôm này lên chọn update sorry cái máy mình hơi mờ một cho phép truy cập allow yeah. Dạ. chọn ok đây là file apk nhá mình nhón open này open này nó đã tải xong mình open ngay và lúc nãy do cái phần ở ờ, phần security thì mình đã bật không rõ nguồn gốc có nghĩa là ăn đâu chuộc lên rồi thì bây giờ nó cho cài luôn app này còn đối với một số một số cái các bạn mà chưa cài cái uh, cái cái ăn đâu chuộc lên đấy chưa bật ăn đâu chuộc ở trong cái phần bảo mật security ấy thì sao thì bây giờ nó sẽ hiện ra thì bắt buộc là các bạn nó chưa có cái cài cài đặt này đâu thì nó sẽ cho các bạn mau đến cái cái cái cái ăn đâu chuộc ở bên bên kia các bạn ạ à. ăn đâu chuộc ở kia các bạn chỉ cần bật lên rồi quay trở lại và chạy cài lại là được đó rồi in tồn nó nó chạy cài luôn sau khi cài cái app này xong chúng ta sẽ mở app này luôn chọn open đó mục đích của chúng ta là truy cập vào trong hệ thống máy sau đó bật cái phần uh, enable adb rồi dạ adb lên và bấm kích vào đây co setting đó, dạ, co setting co setting rồi dạ rồi kích vào co setting co setting của sony này đó core setting artist và các bạn bấm vào phần phần chai rồi ạ trai sau đó bạn bật kích vào enable adb rồi ạ sau đó cắm cáp vào máy tính rồi dạ cắm cáp vào máy tính ờ, ở trong đó có mấy file ấy thì nó luôn có một cái file đó chính là cái file file boot, có, có nghĩa là cái file reset cái file xóa ấy, là chúng ta phải thực hiện ở trên máy tính còn cắm cáp vào máy tính cáp này là nó cáp kiểu như giống cáp lightning ấy nó không phải là cắm micro micro usb đâu sau đó ở đây khi cắm vào ấy một là các bạn có thể tắt máy hai là các bạn có thể là trực tiếp chạy ở đây luôn khi các bạn bật cái chế độ enable lên đấy là khi cái máy của chúng ta đang ở chế độ có nghĩa là nó chưa truy cập vào trong hệ thống của máy được rồi dạ, khi các bạn bật tích vào Enable ADB lên ấy, thì ngoài máy là nó có thể truy cập được, các bạn có thể chạy Facebook, các bạn có thể cài chạy à, lốt máy, rồi dạ. Đó. Còn thường thường ấy khi máy và thường các bạn bỏ tích đi khi bạn vào được trong cái máy điện thoại của bạn thì thường nó mới có thể cắm vào trong máy tính được. Dạ, sau đó các bạn bấm install nha. Install để cài đặt phần mềm firmware các bạn chú ý ba dòng chọn này ở trong chọn đầu tiên chỉ cho thiết bị sạc dòng chọn thứ hai là cho kết nối thiết bị device dạ các bạn thử chọn dòng thứ hai xem transfer to file dạ sau đó thì các bạn sẽ chạy cái file mình sẽ để ở dưới phần description của mình đây là cái file à, adb <clears throat> của máy đây này cho các bạn xem này rồi mini facebook adb là được chưa bây giờ mình sẽ rút ra cắm lại nào đó chờ nó nhận như nào sẽ khởi động lại máy như vậy sẽ khởi động lại máy và máy của chúng ta sẽ tự động khởi động lại 它会启动了。 sau đó các bạn bấm get start từ từ bình tĩnh trong trường hợp các bạn chưa có driver ấy, thì các bạn cần phải có cái driver Mình sẽ trần máy một tí còn cái đường link đường link tải cái file db e mình sẽ để ở trong dưới cái phần video này ADB Zips rồi tải cái file này máy đây là file driver bốn offset nick nick nick nick xếp mũi xem nó có được không bắt nhập phải không ạ verify bắt nhập verify bây giờ bây giờ mình sẽ thử đây là tool adb facebook từ từ đã rút ra cắm lại trên máy tính của chúng ta đã có cái Sony ở trên màn hình máy tính bạn chú ý này đã có cái chữ Sony ở trên màn hình máy tính rồi Dạ. Đó, Sony nó đã hiện hiển thị ở trên đó rồi. tiên là nó sạc này thứ hai cho chạy lại nào mini tool enter enter rút ra cắm vào chọn cái thứ ba không chạy được ADB này à? bình tĩnh bây giờ chúng ta vào trong phần Facebook ADB không thể chạy được ADB nó đang chạy không à? ADB này đây là cái adb cái file thứ hai rồi mình sẽ tải cái driver fastbot adb này lên thế nào chúng ta sẽ phải cài driver đây driver thiết bị của Sony nó đã nhận thành công được chưa nó nó có dấu tích đỏ này các bạn à nó dấu tích xanh này thì chính xác là Sony nó đã nhận thành công thiết bị device của bạn Đấy, dạ, các bạn xem rõ chưa ạ đó cái vấn đề này các bạn khỏi phải quan tâm nữa bây giờ chúng ta sẽ xem cái máy của chúng ta nó như nào nó không thể chạy được ADB vào phần compatibility lăn âm đi rồi nó vẫn không hiện lên rồi bây giờ mình đợi vài giây để mình tìm cách bây giờ các bạn sẽ thêm cái màn hình đen đen này này đó mình kích vào trong cái phần uh, bypass của nó thấy ạ thấy chưa bypass nó chạy enter bây giờ mình sẽ khởi động lại máy như nào restart now đó sau đó các bạn sẽ mở máy và máy của chúng ta đã mở lại bình thường đó, các bạn thấy chưa máy của chúng ta đã mở khóa lại bình thường sau khi ăn lúc cái ADB FLP thì lúc đó thì máy của chúng ta sẽ xóa bỏ được cái tài khoản iCloud đúng chưa và cái lỗi này ấy, mình nói với các bạn này rất là nhiều người không để ý bởi vì là cái hệ điều hành hệ điều hành mới này ấy thì hệ điều hành Android 7 ấy thì bây giờ nó bảo mật nó rất là kỹ càng được chưa cho nên ấy các bạn cần phải chú ý để chạy nó khóa unlock nó mở thành công và các bạn nhớ này tải cái đường link adb flp được chưa ở dưới cái đường link ở phần description của cái video này của mình được chưa? để nó chuẩn được chưa còn cái file quick uh, setup ấy thì cái file quick setup thì các bạn chú ý này cái file quick để uh, cài đặt cái market để lúc khi chúng ta truy cập vào hệ thống bây giờ các bạn cứ hiểu nôm na như này bây giờ đang có tài khoản Google chúng ta không thể truy cập vào trong hệ thống chúng ta cần phải uh, xem thông tin cái lỗ hổng bảo mật của cái máy này ấy, nó chưa bảo mật ở chỗ nào ở hệ đàn cái Android 7 ấy thì chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp này được và chúng ta sẽ truy cập vào trong cái hệ thống và chúng ta sẽ lợi dụng cái trình duyệt Google Chrome rồi dạ, sau đó các, các bạn sẽ duyệt lại cái trình trình duyệt Chrome sau đó các bạn sẽ tải và các bạn vào chúng ta đẩy vào trong hệ thống của máy thì lại sau đó chúng ta sẽ chạy là chúng ta sẽ thành công như thế này thì mình đã hướng dẫn các bạn là cách unlock và mở khóa của cái dòng điện thoại Sony mình sẽ xem Sony gì mình không rõ Sony gì nhưng mà mình chỉ biết là Sony là chạy hệ điều hành Android 7 thôi được ạ kể cả khi các bạn chạy lại phần mềm thì tài khoản vẫn không hết được ạ có nghĩa tài khoản đó nó vẫn không được bị bỏ qua đây là cái dòng máy chạy Android 7 modem uh, cái modem của máy là G3312 thì mình vẫn chưa máy gì để mình search tới máy nó G3312 được chưa G3312 đó chính là Sony L1 các bạn ạ Sony L1 nó chạy đua sim được không chạy hệ đánh Android 7 và đây là mùng 5 tháng 8 2017 Android Security River nó được cập nhật đấy được chưa đó còn cái build number này cái build number này ấy là bật chế độ nhà phát triển bật chế độ nhà phát triển gọi là developer option bằng tiếng Anh ấy bật hai ba lần và quay trở lại sẽ thấy là developer option ở đây đã. trong developer option này thì các bạn bật cái USB debugging là gỡ lỗi USB ra đó gỡ lỗi USB còn ở phần security security xem ở đâu security không có cái gì để xem cả trong này vẫn thấy bình thường đó security là bật phần ăn suộc ăn suộc là cho phép cài đó nó đã lên rồi và các bạn bấm chữ bắt đầu nó mặc định là ngôn ngữ tiếng việt cho chúng ta các bạn chọn chấp nhận tiếp theo xem nó có bị như thế tiếp theo tiếp theo bắt đầu như mới ờ, chọn mạng của các bạn mạng internet đấy mình phải chọn mạng internet của mình dạ chọn mạng internet nhập mạng internet vào rồi sẽ kết nối rồi Ô. rồi sau đó nó sẽ kiểm tra lại mạng kiểm tra lại thông tin sau đó nó sẽ chuẩn bị cho quá trình khởi động đầu tiên đó các bạn quá trình này có thể mất đến à, vài phút quá trình này gọi là quá trình active máy được chưa rồi nó kiểm tra phần mềm này đó nó đang kiểm tra thông tin này sau đó nó sẽ hiển thị lên cái bảng này và chính xác là cái màn hình này là màn hình là không có tài khoản được chưa? và lúc này các bạn có thể điền lại tài khoản của các bạn hoặc là tạo tài khoản mới được chưa? em biết tạo tài khoản mới chưa tạo tài khoản mới và các bạn có thể là nhấn vào thêm hoặc là bỏ qua yeah. và vẫn bỏ qua đó sau đó các bạn đợi vài giây máy của chúng ta và các bạn sẽ để đặt sau đặt mã mã mã khóa ấy, mã khóa máy ấy. đó tiếp theo và đến bước này chúng ta không phải bây giờ bỏ qua đó đó là cái quá trình mà hoàn thành đó đây là máy chúng ta trở thành máy mới và máy máy mới lại đó đó rồi chúc các bạn thành công đây là máy G3312 Android 7 sử dụng phiên bản tái dựng này bật chế độ nhà phát triển này Đó. rồi goodbye các bạn